thánh thơ từ thiên đình Bài số hai hai Sắp ngày chuyển sự giảng lúc 12 giờ 53 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021 con ơi chiến sự kỳ này sắp tới nổ ra nay mai là kỳ thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều cửa tử bởi trời đã sắp đặt cho nhiều cơ dự báo liên hồi mà cả thế giới nhắm mắt làm ngơ thì cơ ập tới nhanh hơn tưởng tượng của trí con người thế giới đảo điên với nhiều vở tuồng của các con bài chánh trị gian tham nên trời chẳng can mà cứ để cho thế sự xoay vần Trung Đông kỳ này nắm quyền nhiếp chính để cho Hồi giáo mặc sức ra tay đảo điên cuồng quay như là thú dữ Trung Hoa quỷ quyệt nắm bắt cơ quyền thăm dò hải đảo làm cho đông á phen này thất điên mỹ cũng không vừa thò tay vào trận làm cho tật cả vô cùng rối ren cộng thêm Israel cũng đã nổi loạn làm cho chiến sự từng bừng nóng ran con ơi Việt Nam rồi cũng sẽ phải bước vào cuộc chiến của nạn thiên tai của nạn đất nước bóng ma chập chờn ở ngoài biển khơi sẽ là điềm báo cho cơ sự này người ngoan thì thoát người lành ở lại ai mà không biết sự này là cơ trên thiên đã định mà không quay đầu mà thôi chăn đấu mà thôi làm giàu mồ hôi kẻ khác thì chẳng còn cớ để thoát ra được khỏi cơ sự này tả thời nhắc nhở cho các con thơ hãy lo dự trữ tâm đức của mình cùng với lương thực và cả thuốc men để khi họa tới còn cơ qua được nạn kiếp của trời đang đà ập tới nay mai rất gần khi nghe tiếng súng cùng lận tổng quân thì đã quá muộn để kịp ăn năn để kịp sám hối thì thôi con hỡi giờ này còn kịp cho ta chặt tay lạy mẹ, lạy cha Cứu hộ cho mình Niệm Phật Di Đà Đêm ngày liên tục Để được cứu vớt